núi Lenin kia núi mát hai tay gây rừng dầm di dào núi cao tầng mây chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo kệ rằng người về vờn mây nắng chiều về đây lặng nghe sao ai bay dập diêu trên đèo kể rằng người có hồn đây người cao hơn núi tượng trưng trông theo bóng dáng người còn in trên con voi